Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải em ơi Ở lần này thì Khải đang mở túi nguyên liệu để chuẩn bị Khải ép uh, Evan Tống Kim uh, 6 đêm em ép Evan show uh, ờ, chúc mừng năm mới uh, ờ, 2023 này cho anh em xem nha Và trong thời gian ép thì uh, Khải đang mở em mà Đợt Khải mở vô dương tí rồi Khải ép xong rồi Khải um, đi vượt ải rồi tí nữa xong vượt ải anh em ăn cắn cho vui nha anh em đợi tí Khải đang mở Anh em ơi ép ngay Đây chúc mừng năm mới này sự kiện Tết dương lịch Mua 500 cái đó tiếp theo ép nè ghép có chút tình vượng rồi một cái này đi đồ sâu cái này à, ở event này thì nó cũng tương đối là 10 11 à, kim rưỡi 11 kim rưỡi cho đến 12 kim là ép nhanh em thì khả đã có điểm tống kim rồi còn nguyên liệu thì ngồi rồi ép để dành tí xong cái này à, vượt ải xong chúng ta sẽ cắn nhanh em đó ok chưa tiếp tục mua 500 chữ là ngàn rồi ép rồi xong bỏ vào trong người đó tí đến sau tí đi vượt à, đi vượt ai xong lấy lại anh em ơi chúc mừng năm mới nè mới nè bỏ mất này tí nữa mình ăn lẻ ngồi nha nè anh lẻ ngồi cũng được một nghìn cái nữa là được ít kinh nghiệm rồi giá đi được rồi vượt ái qua quần ấy rồi hello này mới vô nha anh em xem video đừng quên ờ, đỡ lại một like chia sẻ cho anh em ơi xong quần ảnh này khả sẽ cắn anh em xem nha rồi anh em butter này em ơi butter này ok anh em ơi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ờ, anh nghi vấn nha anh em ơi đúng rồi em à, này mà chơi tầm này chơi phong sơn là chuẩn luôn em ơi rồi Tiếp tục Evan em ơi Evan em ơi Rồi à, Khả đã chuẩn bị đầy đủ các kiểu này điệu rồi Bên này Hồi nãy ờ, ép ờ, trước khi vượt ải còn đã ép ra xong rồi Bây giờ các anh em xem thì Bây giờ Khải uh, ra thôn xài tiền ít này. Ý dạ. Tiền ít à, Chúc câu chúc thịnh vượng ok Đây Yo Rồi có cục may mắn nào dư dư không cánh cục chơi rồi Đây, có tiểu dư dư này Bà mấy bình của tôi có bình đồ lẻ không? À? Đây, ba bình lẻ đây Có người mua chỗ nào không chờ Cái này này này lắc quá Rồi Kiếm nguyên bắn nha anh em Rồi dứt dứt dứt dứt dứt dứt <coughs> Hello anh em rồi ok Dứt mình bắn à tính sâu Rồi Ra thần bờ kẹo và bây giờ thì Khải sẽ cho anh em xem từ từ anh em ơi Trước khi ăn event thì Khải sẽ cho anh em xem sơ qua cái mô event này nó có gì đặc biệt hơn nha anh em ơi nói chung là mùa này nó có sự đặc biệt hơn à, những mùa trước như năm đây Evan 2023 <coughs> đây anh em đây anh em cùng xem mùa Evan này thì ô từ từ nó bị à, kéo cái màn hình lại ngay đây Ok anh em cùng xem anh em ơi ở mỗi bên này thì mới bắt đầu ngày à, hôm nay nè anh em sau buổi chơi ngày hôm qua rồi kết thúc vào ngày 16 đó lúc này khai ép chỗ này nè mấy này khai mới mở đây túi nguyên liệu này nọ điểm thống kim này nọ rồi thì anh em bên này cái này thì tiền vạn nè cái này tiền vạn hay chưa anh hiện tại à, cái đang anh tiền sâu này bỏ đây rồi này cấu trúc thành vượng này cái này xong được 4 tỷ nè 4 tỷ kinh nghiệm đó rồi được mảnh phi dân ngựa các kiểu là điếu rồi được uh, pháo chống thêm anh em 50 cái pháo chống rồi nè rồi rồi thuốc lết với tử đài các kiểu phi dân cái này thêm cái này mới này mày pháo chống này nó sẽ có kinh nghiệm là 5, 5 triệu đến 10 triệu và giới hạn tối đa mỗi người được 500 triệu nè đó ha. còn cái này là mình hưởng hưởng của người khác được 200 triệu nữa là bèo lắm em được 700 triệu từ cái pháo chống này rồi thuốc lết các loại khi nào anh được 50 cái pháo chống này được các mớ này chiếu chiến mã phi dân người xích số ở đầu phần thưởng pháo tống có thật ra được người xích số chiếu dạ và ra cỡ cả phi dân luôn em ơi vãi nồi cống nghiệt phụng nghiệt luôn có thật ra phi dân luôn nha đó thì thấy chưa cái đặc biệt đó lỡ hộp mạch bánh thạch anh thì cái này là ép ấn rồi cuốn vật lịch này cuốn lịch bằng niên à, lịch bằng niên được sử dụng được một ngàn câu trúc sẽ được nhận cái này à, anh sẽ được 50 hộp rồi ra mấy cái à, roi ngựa này rồi à, tinh hồng bảo thạch thì tinh thứ ba là hai là ba là hán là các kiểu đèn bài bút xanh này cái này tìm tìm đồ này rồi vé số chữ thưởng nữa quế tử đại thiệp đủ tốt cái nhân văn hội hồng binh rồi này bánh trưng kỹ năng và tiềm năng này, này. cố gắng ra hai hai bộ đỡ phải đi mua nè mặt nạ kháng cảnh năm hoặc là may mắn năm hoặc là à, mặt nạ may mắn năm thì tên Tình Hồng này quá quen rồi phong độ rồi 10 à, triệu rồi vòng sáng thì ban hội cá nhân cánh cảnh năm sinh lực 200 bảo rương trang bị này có thể nhu tình hiệp cốt cốt luôn nha em ơi mùa này có thêm bảo rương trang bị nhu tình hiệp cốt luôn phong pháo may mắn sẽ nhận được gì đây định bào xanh thì không mất thạch ô hay nhất kỹ này em cái quán trọng đó là nhất kỹ này nhất kỹ 25 ngày này đó cái đang một cấp một cốc này ba mặt nạ mất cái mặt nạ là quen quá rồi rương mặt nạ rương mặt nạ tết rồi gì này mặt nạ à, ba mặt nạ cũng mặt nạ và rương mặt nạ cũng mặt nạ luôn không có gì đặc biệt luôn tiểu thành bí kiếp thôi không có đại năm mày. tiểu thành bí kiếp thôi năm mày. anh cá là lên 10 cấp đó. làm bài bốt đại này làm bài bốt nhân tịch thể trường giới học bài may mắn rồi ok nói chung là nó có một hệ số mới rồi em mày. và bây giờ chúng ta cùng ăn nha em mày. rồi let's go baby <clears throat> ra cái phong sương luôn tối nay lại tiếp tục có clip liền kêu nè mà rồi ra thành như đây ui sổ đốt pháo đốt pháo tê tu luôn nè mà được mày bot đốt pháo rồi một thủy tinh như đây tiếp theo theo uh, à, về thành khác đây nè mà một cái bánh tét một bánh chân ok cái bánh chân anh đó đốt pháo tê tu nè mày, có một bánh chân nha một thủy tinh hai cái máy bắn mang máy bắn luôn ok đi đốt pháo em ơi rồi bị một lần bài boss nữa ba pháo trống bắn như đây phi dân của phi dân hai em ơi đủ xanh tưởng phi dân 8 là vô một khúc luôn em phi dân hai em ơi phi dân hai tiếp tục thành khác một cái bánh tét nữa bánh trưng nữa ngon lành cành đào ngon lành cành đào em ơi ui một bánh tét nữa ok ngon ngon này em ơi một bánh chân hai bánh chân một bánh tét rồi cố gắng lụm một cái bánh tét nữa là đủ hai bộ nữa nè đẹp, đẹp không phải mua rồi tiếp theo tại cái ờ, pháo trống này ngon lành cành đào lô lô lô lô em em mới mở được uh, mấy cái pháo trống anh em tí về dân thông hưởng kinh nghiệm cùng cho vui em ơi chưa chưa chưa gom lại khải ơi chưa cho mở dạ, à? à, em chưa em chưa bán được đấy gom lại để okay. anh em nó gom lại mở Uầy, đồ cái ước mơ của mình là đủ hai bánh rồi anh em à hai bộ bánh tét bánh chân luôn em <laughs> ngon Ôi, thêm một cái nữa <laughs> dư cái dư, dư cái tiềm năng ngon lên cành đào rồi ok hết vô dư dư tiềm năng để cho anh anh đang okay, thiếu nhá ok ok ok anh em ơi ôi năm cái bánh rồi đủ xanh lần này ngon rồi ngon người ta ừ em năm bánh rồi giờ em coi tiếp tục được dưới đây em chặt rương quá em đi cắt rương đó chặt rương quá đây em dương năm bánh rồi ok giờ cắt cho chặt đường nha lấy mấy cái này đi chan tiền lộ này nọ này nem bắn rồi ngon lành cành đào em ơi giờ dạ là bấy đưa cho con nghe mười đưa gần nem đậm nó cầm đi tí nữa mình uh, xào sâu mấy cái không có giá trị em về giao dịch qua con nem đậm cho em xem nha gọi được mấy viên tinh hồng hai viên tinh hồng hai viên thịt tinh ba viên thịt tinh bốn viên tinh năm viên thịt tinh hả ui lần này anh lời chắc lời không lỗ này mà <laughs> lời lời lời bánh trái đầy đủ là thấy lời rồi nè mà cái này mà tí nữa mới nó nhắc kỹ nó là trọn vẹn luôn em thì thiếu một nhắc kỹ không thiếu gì hết á thiếu một nhắc kỹ đại lực là bao này nó bao quan bên này chặt chỗ này tiền thổ lộ một bình này mấy này vứt đi chặt chỗ này tiền thổ lộ càng ít thì càng lời ờ tiền lộ càng ít càng lời rồi thuốc viên nè má ra mạnh mạnh phi dân em tưởng mạnh phi dân tám rồi thôi vô một khúc nữa luôn thì ăn mấy trăm cái mà ra nhiều đó bánh thấy ghê vậy ừ đó em nhìn đi hên xui mà biết đâu thấy được. chưa thấy ờ. người ta ăn chưa mà học hỏi trả lại những gì ờ, mấy lần trước hả trả lại những gì mất mát mấy lần trước đủ đó ráng ăn chưa cả Đủ khúc luôn đâu lời lời ráng đi ráng ráng anh phải ăn không được anh đâu mà đâu phải ăn một hạt đâu ừ, ráng một hạt đâu ráng ráng ráng hạt nữa mà rồi tiếp tục ra thành lầm tiền gì đây cuối hang Ủa sao nó không cắn được cho Đây vô Bánh pháo hoa này em ơi Gì đây thiết là hả Nụ Gì đây mảnh ngựa nữa Mảnh xấu ui Vãi thiệt Mảnh ngựa mảnh nữa Mảnh số kìa Đồ số thố 3 nữa Bánh mắn Tinh hồng Thiên lộ Khui hết luôn Khui hết luôn Bánh thật ăn Ờ Vé số Vé số Vé số bẹp à Tinh hồng bảo thạch à, Tinh hồng lộ uống tiếp cái gì đây bệnh chiếu dạ bảy trời ơi bệnh tám dùng cái con bệnh viện chạy luôn trời rồi chật chật chỗ rồi, chiếu dạ nữa ui ừ. chiếu dạ bốn đủ ừ, xanh bốn wow mạnh ngựa quá trời luôn em đem mạnh ngựa ui lần này anh vãi chướng kìa à, ok tinh hồng thì tinh khá nhiều luôn cắt rương cắt rương ở đây không quan trọng cắt rương nữa cắt tiếp tục cho anh em đọc cắt tiếp tục à ép em mua gì thôi F hay mua mua 14 Mua F chứ mua gì F F F Mấy cái mảnh này bỏ nè mày Mấy mảnh ngựa này không có giá trị nên bỏ đi Đủ ra mình tám mới có tiền rồi nè mày Ồ ra nó năm mảnh ngựa luôn Đâu rồi anh ngựa quá trời luôn nè mày Không ra mảnh tám Cái gì đâu Đồ Thấy uh, hơi bị chặt chỗ không chỗ nào bỏ luôn ta Tiếng thốt đồ em quên rồi phúc duyên còn 17 cái cuối cùng đó đó đó nè em ơi mong ra lỡ ba bí kíp nè em mong ra lỡ ba bí kíp anh em đang xem cho khả một long hỗ trợ anh em ơi và những video mà hot hot như thế này khả sẽ up lại trên kênh anh em xem ủng hộ chơi nha đây, đây bánh anh bỏ đây cái này không có giá bỏ đây cái này bằng hồi bỏ cái gì cúng lịch bằng niên bạn mình này bỏ vô trong chắc tôi dán dán vững luôn rồi anh những cái cuối cùng ba mươi ô mới chứa được à vãi thiệt 30 ô với chỗ này sao đủ 30 ô ta đang à, thiếu khá là nhiều ô ok 30 <clears throat> ô Bộ bắn này Bắn này Trời ơi bắn quá trời nó không phải mua này mà Đỡ tốn tiền mua Rồi xuống Xuống Rồi trừ 30 ô phở cái cuối cùng gì vậy? Đụng thiếu một ô nữa ta. Này. Ui. Đây. Pháo năm mới. Được cái kháng cả năm nè. À, kháng cả năm 20 ờ, ngày. Ok. Có dòng sáng 200 sinh lực nha Nam. Ngựa may mắn, may mắn sợ là bà cũng xanh má tưởng kỹ năng tiền em ơi bà săn chiều rồi hỏi xuất thố xuất thố 15 ngày ok thố này uh, cũng được để cho ông thiếu làm mang rồi ok để tính tiền thử lời hay lỗi cho anh em xem nha lần này thì thu uh, 500 uh, 500 cái ban hội cho ban rồi nè rồi 500 cá nhân 560 cá nhân tính cho anh em xem thì 560 tầm này thì khoảng uh, 550 xu đó rồi một thì tinh này hai thì tinh này ba thì tinh này bốn thì tinh này năm thì tinh này sáu này bảy thì tinh này bảy là cho 200 xu đây là một nghìn tư nghìn tư nè rồi à, một một nè hai nè ba nè bốn năm nè sáu bình quế tủ đại là cả một nghìn hai xu nữa là ba nghìn một 31 50 Thanh Hồng 1 2 cục 3 cục 3 cục cho cục 350 là cho một kim đi một kim 50 cộng với một kim 50 xu là 4 kim 2 4 kim 2 cộng lần bài boss này 1 này 2 này 3 là cộng 600 xu không có bất đại nữa mà 4.800 4.800 rồi 4.800 rồi cái này à, cũng mạng lệnh bằng niên là từ mở sau này 4.800 4.800 lại bồ bánh này em ơi Bộ bắn này thì mới nè Đây Kỹ năng tiềm năng thì à, thường thường tiềm năng thì 500 xu Kỹ năng là một kim Mà tầm này được à, hai bộ đây hai bộ cho ba kim đây hai bộ cho ba kim đây Cần cho ba kim nó được 7 kim 8 Dư được cái bánh chân uh, tiềm năng Ơ à, Đây dư được bánh chân tiềm năng à. Là được 500 xu nữa Là 8 kim 3 8 kim 3 rồi đúng không rồi ờ, tiếp theo Bây giờ sẽ mở tiếp tục 50 cái uh, cuốn lịch vạn niên nữa nè 50 cuốn lịch vạn niên nữa nha Tại đã thu được 8k3 rồi Mở này 50 cái một nến một lách một túi nhọn quân bán gần 102 luôn em ơi phong quân độ một túi nữa đây nhạc vương kiếm triệu một thì tinh hay xạ tiếp tục bằng nhựa lại bỏ chống quá tử, một phi phong xạ xạ một đá phát sáng xạ xạ đá phát sáng này hiện tại đang bán khoảng tầm 700 xu em ơi đó 700 xu kèm tiếp theo này 8.300 cộng với 700 xu này 9 kim đó rồi cộng một viên thì tinh 200 xu nữa cộng 200 xu là 9 kim 2 một phong kháng cả 10 này bán khoảng tầm 500 xu mấy ngày này 3 ngày 500 xu Cộng với 500 xu nữa là 9 kim 7 9 kim 7 Ồ oh, ngon ngon Này thì đợi anh hết phi phong này rồi tiếp tục cắn tiếp anh em Tầm này cắn nữa nó ra phi phong nữa không biết làm gì nè mày bán thì phí quá Rồi đỡ từ từ cắn tiếp thôi Lên kháng cả 7 Ngon lên cành đào Này thì mát này Thêm sức mạnh máu 4k2 chúng mình chém cho ra, rồi được 9 kim 7 rồi mày, hay là mở luôn ta mở luôn đi đủ có phi phòng kỹ năng cũng có tấn sâu bán cũng được kim mấy hai kim nữa nè mở luôn rồi đợi danh gì trời khác tính sâu khi nào anh cần cái, ôi một viên thì tinh rồi đó cần thêm 200 sâu đó hàng về hàng về 9.900 tiếp tục như đây lỡ bao làm shop luôn cho cái này số riêng cơ lệnh thân hành phù nhiêu đây thân hành phù một tháng ôi trời ơi thân phù này một tháng được 200 xu nữa nha anh em đó cộng 200 xu nữa là được à, 10.000 100 à, xu rồi rồi tiếp theo rồi hết chỗ rồi hết chỗ trước rồi quá Chào. tiếp tục một thân phù này cái 7 ngày này 50 xu phong độ 5 ngày sau 5 ngày nữa tiếp tục úp cấp phong độ chặt chỗ à hiện tại đã thua 10 kim anh em em ơi có vẻ là hòa không lỗ nha anh em à, bây giờ khả sẽ đưa cho con uh, à, thiếu lâm này con ngựa đi khỏi chặt chỗ này em ơi cho nó con ngựa thân hình phù này nó vứt bằng thiếu lâm vào đi từ từ tính xong. đây ngựa này ba cái rác rưởi này thiên cân lệnh này nọ phong độ này, này chặt quá này này này ủa tính ra mình vừa hết cái ờ, ô thân thành phố Trung rương đúng rồi còn dư cái bỏ cái này đi rồi bàn những tâm kinh mới này sắp hết tiền không lộ chặt chỗ rồi ok này mới thêm mười mười mấy cái là đủ này mày, ngon ngon ngon thu 10 kim hơn rồi nha anh em đó, kim hơn rồi đấy Bước tiếp Lên một gì đây L bao là hán Ok cắn luôn Nhạc vương kiếm số Thân hình phù vô hạn ngon 7 ngày luôn đẹp luôn anh em ơi Vô hạn 7 ngày Lỡ bao hán ngon hai bao Phong độ Tiếp tục phong thuộc vô hạn Ok Vô hạn cho thiếu lâm luôn Quốc chân thiếu lâm luôn Ủa không giao dịch được ta Thứ Lâm hay đi hoạt động nè Cho nó dùng thanh phục vô hàng hợp lý Đó quá đẹp Cái vô hạn này mua không có đâu nè Dùng được 7 ngày luôn nè Phù phù đi phù về thoải mái tiệt ra luôn em ơi Không có sợ tốn tiền luôn Rồi Rồi phong đang đồ Tiếp tục cái này rồi cho em động luôn Em động đang cần Hợp lý nó là hợp lý nè năm đọc đang cần nó hợp lý tại vì Excel nó phụ lên một xuống quá trời rồi ngon ngon ngon đồ này thì đẹp anh em ơi tính ra bỏ cái 11 kim hơn anh em mà thu lại cũng tương đối hơn 11 kim gần gần 11 kim rồi uh, hàng về chứ đòi chứ đâu tiền về đó mà ba ngày một kim năm đó một cái nhanh liền anh em sợi ôi sợi ơi rồi, cái này một kim năm là thu tổng thở là 12 kim tất cả anh em ơi. Thu nãy giờ 12 kim tất cả. Quá tuyệt vời. Nó chấp possible nữa. Ra luôn vi văn một cấp luôn. <laughs> Đầy đủ, đồ chọn gói luôn em ơi. Đồ, đồ. lời vá ừ. chướng là tính ra lời đựng kim thôi anh em, lời khoảng kim. Đấy, lời kim chứ. Mất kinh nghiệm nữa, đúng rồi, chưa nói lời được mới kinh nghiệm nữa lên được à, hai cấp không như khả tính không chắc chắn lên hai cấp mà chạy nào cũng hai cấp rồi rồi bây giờ thì anh... bắt đầu lấy bánh lấy đồ là anh này đậu bây giờ đến giai đoạn lấy bánh tét bánh đồ là anh chúc mừng tết này đó đậu đây đó hai bộ khỏi tốn tiền mua em <laughs> mấy hôm đồ anh em cứ anh thiếu thì mua quá trời anh tùng ơi anh tùng ơi ở ở, ở đâu em đưa cái bánh tìm anh này đúng anh đang trong đồng kim đúng đúng là một ngày anh được hai cái ok tí vậy nốt luôn lên được bốn cấp, đúng không được đúng không được đúng được full lên đây cậu bay nhiều đuôi quá đó trời ơi lực tay hai k tám luôn rồi đam tăng hai lên quá trời luôn em tầm này đánh này mà mắt vào lắm mà tịch nữa đánh ai chịu nói <laughs> rồi không ờ, dám kích lầm em nha cho nó dám định mặt luôn anh có chưa nha à, à, chạy ra tuần chạy ra kia ra ngon cái nào cũng dài được cũng được nè, mà cái này đỡ dám định là kháng cả 10 ngày 10 kháng cả 10 nè <clears throat> rồi ngày mười cần kháng không cần kỹ năng kỹ năng cũng được kỹ năng cái này mà ra kỹ năng uh, ờ, 25 ngày là cắn luôn á này cái phi phong này đã bán cho những người khác đây cái này này ngày mười cần kháng tất cả này ơi càng trao càng tốt cái miễn sao áp sát được địch là một phát không có cái thứ hai nên là kỹ năng hay không cũng không quan trọng lắm cứ áp sát là chết mà cần kỹ năng em hiểu không tùy phái có phái cần kỹ năng nhưng mình đây thì nói chung lên kỹ năng cũng được lên kỹ năng thì đứng tầm xa đam cũng ngon rồi đi ép cái phim kháng cả 10 hả cứ càng trâu áp sát đội hình được là một phát một không có cái thứ hai nè anh Tùng ơi cầu ba kìa thấy không ghê à. ta giám định à anh Tùng anh, anh Tùng Kim Cương Bào kháng cảm 10 đó easy game easy game chạy ra phải chạy dừ dừ ra đây đã cậu ba cậu ba dám đuổi anh Tùng quá đẹp cậu bà Trời, cậu kháng, bà này thắng đẹp trâu hẹn gì rồi đẹp quá em chết rồi chạy đi à. anh ơi chạy đi đông lắm đi đâu ok anh em ơi lần này thì à, không có gì hơn nói chung là anh khá là ok anh em ơi lời được à, một cấp rưỡi và khả được một ít đồ nói chung là quá đẹp anh em ơi quá tuyệt vời ở lần Envin này thì không còn gì để chơi đâu anh em ơi lời lời của lời luôn anh em ơi quá lời luôn rồi anh em xem video này đừng quên để lại khám like ủng hộ chơi anh em ơi à, mấy cái này nuốt luôn này nuốt nuốt nuốt nuốt úp luôn đỡ chơi tầm này mấy cái thiết lá này nuốt hết nuốt nuốt nuốt nuốt nuốt rồi Bằng nhược đi shop đi Shop Shop Rồi Cái này được một kim năm rồi nè Giám định khác là, là kỹ, kỹ năng một cốc nè mày <coughs> quá rẻ bán một kim năm quá rẻ ở bên xe bờ kia thì hồi trước cả chơi bên server kia thì cũng cứ một kim năm ba ngày năm ngày năm trăm xu chứ này tương đối này chưa dùng được đúng không được cái nhân được à con này anh lời này mà ram mở mấy cái này Nói tính răng răng ngựa quá trời mà không có mạnh ngựa 8 nè mà Có mạnh ngựa 8 tiền về rồi Mạnh ngựa 8 tiền về rồi Nếu mà đang mạnh ngựa 8 là tiền về rồi nè rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cũng như là khải một like chia sẻ ủng hộ chơi năm ơi và khải hay stream vào lúc 7 giờ tối hàng ngày anh em có rảnh thì lên xem stream chơi nha ủng hộ chơi nha anh em đừng quên nhấn nút đăng ký nha anh em nhấn đăng ký mạnh em ơi gần 20.000 subscribe em ơi anh em đăng ký mạnh thì khải sẽ cố gắng làm những video tiếp theo cũng như là anh em vân cũng như là khải sang ờ, sang ờ, ngọc lục thần cũng như là bem lên bài boss cho anh em xem nha nói chung là đầu tư thì cố gắng anh em ủng hộ nhiều thì khải đầu tư nhiều nha anh em rồi